Vẫn còn của Siro Ngày hôm nay thì to lắm rồi Rồi Em đầu tiên là em dây đen một em đực Em đực đẹp tuyệt vời luôn Mảng màu cháy khét Nào quay từng đứa một Quá đẹp dài luôn Nhảy xuống Ok nhảy xuống đi Có nhảy xuống không Trời ơi tiếp đất bằng đầu rồi em thứ hai ôi giời, em Zeno cũng là một em đực mảng màu cũng cháy khét luôn ừ. rất là đẹp trai con của siro hôm nay là được 50 ngày rồi đi anh xem nào nhìn mặt xem nào quá đẹp luôn rồi xuống đi Ê, hết giờ ok em ờ, dây đen và em dây nâu em thứ ba em đực tiếp à, mấy thằng đực nó lại bám vào quanh mình em nâu nhạt rồi vừa rồi em kia này em nâu đậm em nâu nhạt một em đực không ai cho nhảy xuống chưa nhảy xuống vội quay video tí thằng này mặt rất tươi à, này là thằng uh, mặt uh, giống bố Zano uh, này à. ok mặt rất tươi em được thứ ba <laughs> ok à, nâu nhạt đấy quấn đấy ý, ý, ý. phởn đấy ý. nó rất vui vẻ cái mặt của nó rất vui vẻ thôi trời ơi thấy chúng nó nổ cái xì xuống đen rồi nâu rồi nâu nhạt rồi à bốn thằng đực ba thằng rồi còn đây còn thằng à, đàn này là bốn con đực đây còn thằng này là thằng à, đực à, bé nào lên đấy yên nào đây đực cái này đó thằng này là thằng ờ, được ờ, bị sứt ờ, tí ở cổ này à, nhưng mà gấu thì thôi rồi sứt tí ở cổ là là là nó bị còi à, mồm vẫn còn đang gặm đồ đồ để nghịch kia kìa màu mảng thì rất là nét giá bằng một nửa bọn kia thôi nhưng mà gấu thì chả ngại con nào nhà nào để nhìn mặt tí sợ có một mình nào yên yên yên yên yên, yên. rồi ngắm nghía tí xem nào à, thằng à, đực à, dây màu xanh này thì à, sẽ à, để cái à, giá rẻ thôi thằng đực dây màu xanh này nó bé này sẽ để nó cái ở cái mức giá rất rẻ thôi rất là nét ừ. À, không sợ chiều cao không sợ độ cao nó có thể sẵn sàng nó phi xuống ngay đấy có con khác làm đệm lưng là nó phi xuống ngay đấy ok đánh bế xuống nhé chứ không là cái này nó cao gấp đôi em em xuống là mất công đó mấy thằng đực đó à đây nào này đến lượt cái luôn ok không yên yên yên yên yên yên nào yên nào yên nào yên nào yên rồi em cái đầu tiên nào sở sở sở cũng cuồng gì đâu không không nhảy xuống không nhảy xuống ngồi yên ngồi yên ngồi yên đúng rồi thế có phải ngoan không quá là xinh luôn cái đầu tiên em cái dây màu hồng cái thì ờ, đàn này có 5 con cũng có một con bé hơn con bé hơn cũng là cái con bị sứt ở cổ ngay bé không để ý ờ, thế nào có thể ờ, biết chắc chắn là nguyên nhân của cái vết sứt là do mình sơ ý là mình dùng cái dây thít dây thít nhựa có thể khẳng định là nguyên nhân của cái việc chúng nó sứt một cái tí ở dưới cổ này là do mình dùng cái dây thít nhựa mình thít và mình cắt cắt cái đầu dây thít đi đi à, sờ tay vào thì thấy nó cũng có độ mềm đấy nhưng mà với da con chó con nó rất là mỏng thì nó cọ qua nó bị xước có thể khẳng định à, chắc chắn nguyên nhân của nó là như vậy hai con bị xước cổ làm hai con bị quài vô duyên vô cớ bị uống thuốc từ bé đấy đây là con cái đầu tiên này rất là xinh dây ờ, màu hồng rất xinh luôn à, em này là ờ, lớn lên là là là, là xinh lắm đây này ừ. ép bố ok em dây hồng nhạt đầu tiên nào xuống nào xuống đi giờ thì xuống đi cho con khác nó lên tụt chân xuống dưới ờ, khe đấy không nhấc được lên à có nhấc được chân lên không nhấc chân thật nhẹ nhàng ok thôi xuống đi đi vào đấy làm gì em cái thứ hai là em dây màu đỏ đây rất là xinh mấy con cái thì nó rất là to và nó to đều nó to ngang với con đực luôn nhìn nó giống nhau lắm đây con cái này màu mảng thì cháy khét luôn yên à còn mình thôi thành ra là quay gọi là à, cái này ngồi yên một tay quay một tay xoa chó một tay vừa ờ, bế vừa xoa đấy ui sợ ui sợ ui, sợ không phi xuống, đã xong đâu mà phi xuống ngồi yên ngồi yên chưa xong đã đuổi xuống rồi ok ngắm tí nào thể hiện cái độ sinh gái đi xem nào đâu rồi mặt mũi sinh gái đâu đây này em cái thứ hai em màu đỏ rất là xinh luôn ờ à. à. <laughs> rồi bây giờ xuống đi giờ thích xuống thì xuống đi rồi mấy con to này thì nó xuống nhẹ nhàng em cái tiếp theo là em dây màu tím rồi tím rất là xinh em tím này thì bé hơn em ờ, hồng với lại em đỏ một tí bé hơn một tí thôi nhưng mà cũng to đấy nè yên nè. em tím này thì lông dài hơn một tí à. mặt rất là xinh mắt ờ, gọi là đen nháy luôn này lớn lên là sắc tố là tốt lắm này này từ cái uh, giải uh, lông uh, của nó vàng cháy này đến cái màu màu mắt của nó màu mắt của nó rất là sẫm ok đây này em cái thứ ba em dây màu tím rất là cute rồi tiếp theo nào em xuống kiểu gì đấy khung gọng của chúng nó thì rất là khỏe luôn ừ. là đây đánh đỡ xuống chứ không cái này nó hơi to với em ra đánh đỡ xuống ok thôi siro yên đấy đi ai giả con nào nó tháo dây ra kia con nào dám dứt dây của con xanh thế kia còn cái tiếp theo là con dây màu xanh lá cây một con cái rất to to như là con ờ, cái dây ờ, dây hồng và con cái dây đỏ to như nhau ba con to như nhau rất là to à, yên nào à, nào nào nào nào nào đang chơi uh, bắt lên thành ra là đang thì muốn xuống bên dưới chơi yên ấy để yên anh để anh quay cái sự sinh gái một tí đã nào hừ hừ hừ hừ hừm chạy đâu không chạy chạy đâu rồi ngồi yên để anh quay xem cái độ xinh gái đến đâu ừ. quá là xinh luôn mà lại cứ chạy à, dây màu da cạ à, màu à, xanh lá em cái thứ tư ừ. nó là nó đang đuổi chơi đang à, muốn xuống chơi với đồng bọn ừ. ok rất xinh luôn thế xuống đi lùi lại đi lùi chân lại ok em cái thứ năm cũng là em cái cuối cùng à, con thứ 9 ở trong đàn là con cái ờ, đeo cho nó cái dây màu hồng à, nó với lại con được còi là hai con là bị sứt ở cổ à, hôm nay là nhìn cái lông đây này cái lông cổ của nó này vẫn còn chỗ bị thiếu lông một tí này người có nhìn thấy không à đó cái vết sứt nó lành lâu rồi đấy nhưng mà con chó nó bị uh, mất ờ, bốn uh, năm ngày uh, một tuần nó bị thiếu mất một tuần so với bọn còn lại về cái độ lớn đó. cho nên là nó bé hơn chứ ban đầu là là cái con này là ban đầu của nó là nó cũng sàn sàn như bọn kia đấy chứ nó không bé hơn đâu nhé và khi nó bé ấy, khi về sau nó bé hơn những cái lúc nó tập ăn đấy là nó tranh ăn với bọn to là nó mất sức hơn à, bọn to thì nó dùng uh, người uh, nó nó nó bọn to nó to hơn là nó dùng người nó gọi là lấy uh, thịt đè người nhưng mà bọn bé này là cứ phải dơ nanh dưa vuốt ra thì mới cạnh tranh được thế nên là bọn bọn mà nó bé hơn này là là khi nào chỉ khi nào nó tách riêng ra ở riêng ấy thì lúc đấy nó mới vọt lên được mạnh còn khi ở chung này là chúng nó mất sức hơn vì chúng nó mất sức là chúng nó mất sức dọa nạt nhau khè nhau nó cũng mất sức lắm màu mắt thì phải nói là tuyệt vời luôn mặt rất ranh em cún cái à, em này thì không có gì thay đổi thì có khi lại giữ em này lại để nuôi này à, vì em này là em em ấy bị còi em bị còi nhưng mà khi mà em xích ở ở ở cổ ra thì có nói với em ấy là thôi nếu mà vì lúc đấy là cái nguy cơ nó nó ra đi là cao lắm vì cho con nó mới đẻ mà nó đã bị cái vết sứt không nó sưng thành một cái cái bọc mụn ở dưới cổ này ờ, nó theo cái kiểu là nó nó nó yếu nó còn chẳng bú được cơ mà thế là mới bảo với nó là thôi ờ, cố gắng đi nếu mà qua được anh cho anh cho uống thuốc nếu mà qua được thì anh giữ lại anh nuôi nhỉ yeah con đực thì không giữ lại nuôi được chứ con cái thì có thể giữ lại nuôi được nên là có khả năng là em này nó còi thế nhưng mà lại giữ em này lại nuôi nếu mà không phải là có cái ờ, một cái người nào đấy là cực kỳ yêu quý nó muốn nuôi nó thì có thể là nhường cho người đấy còn nếu không là sẽ giữ lại nuôi đấy ờ, nó sẽ là một cái con mà nó kèm theo một cái lời hứa với nó ừ nhưng mà hứa thế nhưng mà không cưỡng cầu được thực sự mà nói là khi mà bán những con chó này nếu mà gặp những cái người mà rất là quý chó và quyết liệt mà muốn đón mà không nhường thì mình giữ lại mình nuôi nó cũng không thuận lợi nó theo kiểu nó có một cái duyên gì đấy chủ với chó nó không có phải là cái chuyện đơn giản nó không phải là chuyện là cứ đưa tiền qua cho là đón con chó về nuôi đâu nó còn nhiều cái thứ vấn đề nó khó giải thích lắm đó tinh thần là tinh thần là sẽ giữ em này lại nuôi dù có thể mọi người nhìn nó là nó quài hơn nhá nhưng mà khi mà mình nuôi nó thì mình sẽ biết được nó không phải là cái con chó khung nhỏ đâu là một với cái thứ hai là nó nhỏ hay nó to mà cũng không quan trọng lắm mà cái quan trọng là nó có những có, có những cái lời hứa mình phải giữ nhỉ hồng nhi nghịch kinh lắm ờ, gấu lắm đấy không phải chuyện đùa đâu ok cho mọi người xem bọn ờ, nhóc con này nó nô với nhau có một con bị rơi dây ờ, vòng cổ rồi chưa biết phát hiện ra là con nào đây nè. à không phải không không không phải rơi vòng cổ mà nó giằng nhau cái tất lại tưởng là nó đang xe giành nhau cái tất màu xanh tưởng là con ờ, xanh bị rơi vòng cổ không phải đó là cho con của siro là đợt này là tiêm vào vaccine muộn với cái đàn cún con của siro này vào vaccine muộn thì uh, có thể là sẽ để cho tiêm xong vaccine vẫn đến uh, ờ, cún con khoảng tầm 20 ngày nữa là sẽ để cho chủ đón cún về và chủ sẽ uh, tiêm mũi 2 cho cún mũi một là đến hôm nay là mình còn chưa tiêm này này vì là hôm đợt vừa rồi là nó là một cái đợt thay đổi thời tiết đợt thay đổi thời tiết thì con chó nó mệt nếu mà tiêm vaccine là nó dễ bị bị bị bị uh, dễ bị uh, yếu phát bệnh luôn nào không gặm liếm chân thì được gặm là không được đó bọn cho con từ bé mình nói là nó sẽ biết được nếu mà nó gặm là chỉ cần uh, hơi hằn giọng lên là, là chúng nó sẽ biết chứ không là cho con bây giờ nó mọc răng rồi nó gặm và chân đau lắm ở à, đấy như bọn này là còn chưa tiêm vaccine mũi một hai hôm nữa mới tiêm tẩy run xong đợt này là, là lần tẩy run thứ hai thì mới tiêm vaccine mũi một riêng ờ, cái đàn này thì nó hơi đặc biệt một chút và có thể uh, uh, chủ có thể lựa chọn là đón uh, khi mà cún uh, khoảng 70 ngày tức là khoảng 20 ngày nữa là đón cún rồi về nhà tiêm mũi 2 uh, còn uh, không thì có thể là chờ chạy sẽ tiêm xong mũi 2 thì đón cún o như như đà này là sẽ muộn này tức là mũi 1 mà còn chưa tiêm thì mũi 2 phải 21 ngày sau mũi 1 thì mới tiêm mũi 2 cún con thì rất là khỏe hôm nay thì cũng to con lắm rồi như bình thường nếu như bình thường mà ở cái tầm con chó nó to như thế này là có thể xuất đàn được rồi đấy có thể xuất đàn về nhà mới được rồi nó to như thế này đó ok thôi nào mấy đứa nào đi thôi đi vào chuồng đi siro đâu siro siro ơi ra đây siro gọi là trốn như chó trốn con siro đến tầm này là nó chỉ vào với con nó tùy lúc thôi bây giờ gọi con thả con ra gọi mẹ mẹ không thèm ra luôn mẹ trốn ở trong chuồng luôn này ok thôi mấy đứa vào trong chuồng nhá vào vào vào vào trong chuồng thôi chơi thế tôi không lại vận động quá sức mệt